chào quý ờ, chị và ờ, các bạn nhé hôm nay mình sẽ pha một phần những thành của các bạn chọn pha một số sơn đang để đây quý ờ, chị nhé là nếu nó hơi rửa sáng bây giờ đây quý chị sẽ mặc mặc màu quý chị nhé không thể mặc màu ở đây sẽ quay như này thì nó rõ hơn quý chị nhé Để em chuẩn bị một số hàng để để khách hàng mặc màu mặc màu của chúng ta là họ được ở cái màu màu xanh toàn tông màu xanh là phù hợp quý chị nhé như tông màu xanh tông màu 5040 không ạ như em đây ạ Ồ em chỉ bằng tay đây 5040 này Mã số này 5040 nhé Giờ chúng ta cùng à, bấm máy nhé Màu là màu xanh à Tông màu xanh rồi của của à, mình mọc rồi Đó em đã chuẩn bị một số lô hàng của chúng ta rồi Giờ mời quý chị vào đây à, chúng ta cùng máy nó hơi ổn quý chị nhé em đang trộn cái thùng đo đó nó như màu xanh đang chảy xuống đây quý chị mình mọc về thuộc về tông màu xanh quý chị nhé nhớ cho em cái này nó có định mức của cái ờ, máy tính nó giọt bao nhiêu giọt rồi bao nhiêu ml rồi quý chị cái này là mình yên tâm mình không có phải ờ, sợ cái lệch màu nhé mười lon như một quý chị hai màu rồi là ba màu đây màu thứ ba ra rồi nó xanh với à, màu xanh à, màu lục quý gì nhé hai xanh màu lục nên là xong rồi em đã xong một lon này em đóng em để tiếp tục à, trộn để em làm lon tiếp theo quý chị nhé rồi em mới bỏ vào đây quý chị bỏ vào cái uh, máy lắp bên đây em mở tiếp tục cửa ờ, non tiếp theo nhé rồi chúng ta tiếp tục ờ, ba mươi nhịp Panie dzielny, ta, ta, ta, rồi cuối video em à, tiến à, bia sơn à, giả vũ tà đá cũng xin phép dừng đây nhé thì quý anh chị xem đây hay và anh em chị em nào là mộng mình mình mộng thì hãy chia sẻ video này để nhiều người cũng biết để chúng ta cũng biết lựa màu sao cho đúng công màu của mệnh chúng ta nhé rồi quý chị xem thì nhớ tặng em một like và nhớ bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em tiến về video mới quý chị là người đầu tiên nhận được nhé xin chào lại chị video sau ạ